dạ là đây nè từ đừng dằn từ từ từ từ từ từ từ từ đừng dằn đừng dằn đúng rồi đúng rồi lúc đó em đang khóc nào lớn ngồi xuống lấy hết đồ ra ngồi xuống kiểm tra sắp lại dán lại cho các em đúng rồi ngày tháng gì tụi con lại đây ngồi cái gì của em mấy em mà còn đông lắm trong kia cái này đầu tiên con của đầu xe của con dạ rồi chị chị chị chị chị, chị cầm chị quay tiếp luôn mà dạ rồi anh anh chứng ở công ty tư và công ty từ trước đã cũng xuống xuống cũng lấy mấy anh cho mình chưa bây giờ lại cứ mình đỡ đang cho cái khác là cảm ơn cảm ơn Ồ, oh, đẹp đẽ Mình chỗ hai cái cửa sổ phải không? Dạ Trời, đồ mới không? Nghe mùi gỗ mới luôn à, Kho dọn đi đâu hết rồi bé? Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái bàn học 12 người 6 bàn học là thay phiên nhau ngồi học Sao ngồi đủ? Đủ, tại vì có em không đi học nữa Người ngồi người nằm à, Một giường hai em một giường một một bạn một hai ba bốn năm giường năm giường với hai cái giường tầng là chín người hả à ok còn dột không cái này là một mà 13 triệu đây là một tấn gạo một tấn gạo này thì gửi sư gửi lại cho đại lý ha dạ. rồi một tấn gạo của mình chở đến hồi nào ạ à? dạ, hồi dạ. một tấn gạo còn cái này là sơn dũng sơn dũng sơn ba triệu chín một không ạ dạ rồi ba triệu chín cái hóa đơn này ngày hôm nào ạ à? hai hóa sơn hóa đơn này à, lúc sơn cái nhà đó 10. quét nhà sơn với sơn dạ, phòng của mấy, mấy à, gái dạ cái em một chín ba năm chín ba năm rồi hai hóa đơn sơn hai hóa đơn sơn này à, ở gần đây không sư dạ ông ở cũng nằm tay phương sơn dạ dạ dạ rồi tao hỏi thôi à rồi cái hóa đơn này là hóa đơn về tôn với sắt ạ à? tôn với sắt rồi dạ. mình nợ lại của cửa hàng duy binh dạ. chị Vinh 12 triệu 040 4 tháng 11 rồi có một bò thư ở đây rồi cái này của em Nguyễn Tấn Trung Nguyễn Tấn Trung hỗ trợ mình thanh toán cái hóa đơn của mất kêu cái tên rồi ạ à. cái này từ cửa hàng gì à, sư sư cấp mất cái tên à, Lan Thông nội thất Lan Thông hai cái đó nó ở đây mua bàn thì 6 triệu 450 ngàn yeah. Dạ. rồi nợ ngày 7 tháng 11 một cái uh, bàn một cái hóa đơn bàn bàn học một cái hóa đơn tủ quần áo ừ. tủ áo hồi nãy uh, có quay bên trong rồi 6 tháng 11 tới 7 tháng 11 3 triệu 150 với 6 triệu uh, à, 450 con Nguyễn Tấn Trung Nguyễn Tấn Trung gửi hai bao rồi ok hai bao này là tủ rồi ba bao này là nhiều nhất nhà ba bao này là của bên uh, vật liệu xây dựng dạ. là của cái uh, nhà vệ sinh còn lại phải không sư dạ, dạ, à, của vệ sinh còn lại vệ sinh còn lại của tân minh lần trước có xuống rồi 28 tháng 8 16 triệu 546 21 triệu 680 10 tháng 9 8 tháng 8, 10 tháng 9 nợ từ tháng 8 đến giờ bây giờ là tháng 11 và cuối tháng 11 rồi tháng 9 tháng 3 tháng 9 rồi tổng cộng là ba cái hóa đơn ba cái hóa đơn là cho ba cái bao thư rồi bây giờ à, bây giờ sư cho một người theo sư cho một người theo thì cần đến đây à, thanh toán mấy cái này có có có cái nào mà nó chung một đường phải không sư ạ à? dạ, cái này cái, dạ. cái này thì cái này thì sơn ở gần đây à sơn gần đây dạ còn cái này thì thì ở trên trên trên là trên ca ba trên kia à mua tôn về lại này luôn rồi rồi tôn à, giờ cho cho em đi theo đi à, đi à, đi đi đi từng cái đi dạ, dạ. cách uh, mấy này cách đây của mình vài cây à tiền ở đây đợi nãy giờ mà bà chủ đi vắng rồi không có giao lại được hết rồi à, toàn ghé à, cửa hàng vật liệu mà không có chị Thanh và không ai nhận được hết nên à, chị Thanh nhắn lại là con đi đến đây biết đến khi sư định chị thanh nhắn lại là gửi lại cho sư thanh toán ba cái hóa đơn này 4 triệu 080 21 triệu 680 và 16 triệu 540 ba hóa đơn vật liệu xây dựng rồi thành gửi lại sư ba hóa đơn này nhờ sư thanh toán lại với chị Thanh đây ba hóa đơn 4080 16 540 và 21680 mình nợ từ tháng 8 và tháng 9 Khoan gom chưa? chị ơi chị trân em em em mượn một chị em mượn một chị em mượn một chị đến tiền mượn một chị chị đến tiền cái cọc này là 10 21 à, chị 6 chị chia ra 5 triệu 5 triệu 5 triệu để à, sư dễ kiểm lại ạ à. gửi là trừ ba hóa đơn ha rồi ba hóa đơn này là gọi là bao hóa đơn này là dạ, dạ. thanh toán cho vật liệu xây dựng dạ. ba hóa đơn là chị à, chị thanh nó không có ở à, cửa hàng dạ à, trả hết tiền nợ tiền nợ vật liệu xây dựng dựng trả tiền là vật liệu xây dựng dạ rồi à, sư kiểm tra lại cái này dùm con chụp dạ rồi sư kiểm tra dùm con cái này Rồi đúng chưa? Con đến nha đó Rồi rồi đủ rồi, chị đủ Cái này là 16, 546 Chị đến, chị đến đủ em đủ rồi Thank you. 16 triệu 546 ngàn 545 Rồi coi như là ba cái hóa đơn của vật liệu xây dựng là kết thúc nha Kết dạ. Rồi cái, cái này dạ, là cái của sắt cái sắt thì uh, cái chị uh, nấu ăn chở đi đi theo đó là không biết chỗ. Dạ, rồi cái này gửi đại sư sắt này là từ vật liệu xây dựng à, khác trở đến không mà À? Đã hết rồi. Yeah. Dạ. Ừ, Nờ sắt Nờ Tôn Tôn dạ. ờ, Trả hết nợ sắt tôn chứ không phải là trả hết nợ tình 12 ừ. <laughs> triệu 040 12 dạ, triệu Dạ 12 triệu 40 ngàn cái hóa đơn uh, bàn tủ dạ được ờ, cái này khỏi ờ, sư cái này khỏi sư cái này một cái sáu triệu tư năm mươi và ba triệu một năm mươi rồi à, kiểm tra dùm tình luôn cái này hai bao này như của em chung á và dạ đáng ra đông lắm nhưng mà bận hết rồi dạ dạ. dạ, rồi sư dọn bớt thôi chứ ờ, nhiều quá ăn không hết nè, à. dạ. năm sáu bảy tám tám cái nhà vệ phòng vệ sinh sáu cái bồn tỉ đúng hai cái la bà bồ sáu cái la bà bồ dạ thuốc khẩu trang đây à khẩu trang rồi hờ thuốc dạ thuốc một cái bịch thuốc nữa bịch thuốc nữa hãy để đâu đây lưu chung luôn lạc đâu bịch thuốc rồi ạ à? đây một bột à, một bịch trà gấu bông gạo này là bao nhiêu gạo ạ à? một, tấn đó. À một tấn gạo, một tấn gạo. Này là khoảng 80 bộ đồ. 80 bộ đồ. Một bịch đồ cũ, cái này là một bịch đồ cũ của công của công ty Esu 2. Dạ. Bịch đồ cũ. Bánh, Bánh kẹo. kẹo em dạ và bánh kẹo của anh trứng một tấn gạo còn một cái hộp còn một cái hộp nữa thùng nó thùng không hả thùng đồ chơi thùng đồ chơi kìa bị tẩu tán đồ chơi rồi thôi con chơi đi con chơi đi con chơi đi con chơi đi con chơi đi ủa có con này luôn hả trời cái này là sót rồi cái này là đưa sót rồi chú lấy lại này nha lấy lại ha ở đâu nó mới vô nó có chút béo mà thôi ờ, dạ được rồi dạ dạ dạ một tô ăn nhiêu cũng được hả có ăn có ăn một thao này không mình ăn giỏi quá à đâu con dạ. con nói gì dạ thay vì mình sẽ thanh hoa ăn à, có thanh nha dạ dạ tôi đẩy nha dạ dạ cảm ơn sư tôi đẩy nhẹ thôi bạo lực với em quá nhí nhẹ có chừng chạy xe